hoặc à, giết rồi đi quân ôi ơ hai thằng chết luôn à <laughs> hai thằng chết luôn <laughs> không chơi timer đâu để ba thằng innocent nó chơi tránh xa tao ra đéo tin chúng mày đâu tao sợ lắm tao nghi con áo hồng này A few inches later. Anh em trốn vào giường đi sao lại con đi sau mình ấy? ôi nó bị gây rồi bị gây rồi ôi nó đuổi chúng mày sao mà lại chết trước nữa bắn đi đi ok ta sẽ chơi chiến thuật uh, bro đâu an toàn rồi ui ui cút cút mẹ ơi đi em bắn còn ngu nữa nhìn bố không hỏi này <laughs> Ôi, what the fuck Oh, oh ta tưởng quạt đấy không ấy cơ Rác <laughs> Nó chọc vào bắn Mẹ cái gì nổi lên <laughs> Cút lại mày Cút lại Lại nó inches later Mẹ lấy con áo hồng chú anh ơi Con là áo hồng thật à? Con áo hồng, con áo hồng, con áo hồng, con áo hồng, con áo hồng, thật xanh đấy con này ạ à, mày lại con này mày cút đi tao ghét mày lắm rồi lại còn bắn nhầm người nữa ôi ngu nhảy làm cái đéo gì chết luôn chết rồi chết rồi chết rồi nhảy cái đồ thằng kia chết chú mày chết mày ở ừ, thế rồi còn anh mày chết với bố nào ờ, ừ, thế con chuyện mẹ ơi sao nó sống vậy à? Ơ! Ờ, đi! mẹ tuổi tuổi non giết nó đi họ à, giết nó đi quân ôi ơ hai thằng chết luôn à mày mày thấy sai luôn quân ôi ôi mờ rồi rồi ấy à để tao cái con ôi ôi ôi bắn thế đéo trúng à! ôi headshot luôn tuổi cứt mày chết cũng có áo hồng đi <laughs> cái con áo hồng này đuổi cứt ra này hỏi thì nó lại đuổi cứt này.